làm cái channel của tiên à, mọi người mọi người ơi tiên chỉnh cái mặt xe đen hơn mặt tiên đó mọi người không hà nha mọi người video này nó làm sao thì nó dễ nha mọi người hôm nay sen không có đánh không có đánh được đó cho nên là cho nên là cái da nó thật đó mọi người chứ đâu bình thường thì nó sáng hơn chút <laughs> không sao hết nhưng mà rất là lâu rồi là tiên mới quay trở lại làm một video với sen và hôm nay sẽ làm ờ, một cái video monthly favorites là những sản phẩm tụi mình thích gì vào tháng trước cho nên yeah get started à, Đầu tiên thì Tiên sẽ nhắc đến là sản phẩm này Đây là Tiên rất là hay sử dụng gần đây là một cái nước hoa mới của Chanel Đây là dòng Chanel ừ. Paris Mới hả? Yes, à, nhưng mà cái mùi này á, thì nó rất là thanh, nó rất là phù hợp với lại uh, summer Nhưng mà chỉ có bị một cái là nó sẽ không có giữ mùi lâu Tại vì nó giống như là body mist á cho dạ, không, tôi là... thích mấy cái dạng nhẹ bé à, vậy hả? Chứ là mọi người yeah. Dạ. kiểu xịt khắp nơi á Xịt khắp nơi thì... Kiểu mấy cái thanh thanh nhẹ nhẹ để cho mình xịt nhiều nó cũng không có quá ừ, nồng Ừ đúng rồi, nó sẽ không quá nồng à, Nó nó là một dạng như là Older, older perfume hả? Cái nào không giữ lâu ta? Toilet. À, ờ, older toilet thì đó thì nó sẽ nó không giữ lâu một chút mấy chai uh, xịt toilet mọi người xịt xịt toilet mọi người what <laughs> ok đây là sản phẩm đầu tiên của tiên nha Chanel rồi đây cái đầu tiên Trang thích thì cũng là của Chanel luôn đây mọi người cái này là LB Oh the tint water fresh tint cái này là xin biết tại vì mọi người ngày tiên xin thả mọi người thì xin mới mua một cái tại vì giờ để ta đâu make up nhiều nữa đâu thì chỉ ừ. một cái lớp tự nhiên thôi thì cái này nó nhìn giống như là màu nâu màu bronze mọi người nhưng mà mình chét lên da thì nó sẽ thấm vô giống như là da thật nó sẽ hơi có coverage một xíu ừ. nhưng không có quá nhiều thì là tại vì giờ này sẽ không thấy makeup nhiều ừ. cho nên là nhìn nó rất rất là tự nhiên tiên rất là thích mỹ phẩm uh, mà là kiểu hàng hiệu cho mọi người thì xin thấy là <laughs> không thiệt lâu lâu tiên sẽ đi mua những cái thứ như tiên mua dầu thơm mua mấy cái son hay mấy cái nọ nọ thì thì lúc tao mua phẩm á tao không có mua mấy cái mà là designer brands à. tao chỉ mua à. những cái là kiểu như là high end của makeup hay là skincare thôi hiểu nhưng mà không biết nữa tại vì thấy muốn thử á ý là nó ra mấy cái mới thì mình muốn thử xem là cái cái ờ, độ tốt của nó như thế nào rồi mình về mình thấy những brand này á thì sẽ tùy có những cái nó rất tốt nhưng không phải ừ. cái nào cũng như vậy đúng chính xác nha ví dụ như ví dụ như đối với Chanel á thì tiến thấy là uh, những cái sản phẩm về uh, base của Chanel đúng rồi base về base về mặt thì tiến thấy ok nhưng mà về son thì thì thấy rất là bình thường đúng không chị ta cũng nói là mấy cái ờ, body cream body butter ừ. của tao mua nó cũng ừ. là rất mịn cho da của mình nhưng ừ. mà không ừ. phải là như những cái mà làm sức lên nó mịn liền mà đúng là nó ô về overtime nó dưỡng cho da mình nó mịn hơn nhiều luôn á ừ. Ok, rồi sản phẩm thứ hai mà tôi muốn nhắc đến là sản phẩm này của Isanvi Đây là sản phẩm mà ờ, sữa rửa mặt ngừa mụn uh, và rất là sạch mụn kháng khuẩn thì đây là một sản phẩm mà dạo gần tiên có sử dụng tại vì uh, uh, mỗi lúc mà tới tháng á, thì da nó khá là bị nổi mụn đôi khi là mỗi tháng là tiên phải sử dụng những cái sản phẩm mà nó kháng khuẩn và cũng như là trị mụn luôn ừ. thì đây là Nhưng một mà cái... tới tháng đúng rồi xử vậy Xong không, không mình nhìn thì mình biết rồi <laughs> cho nên cho nên dạo gần đây thì hay phải sử dụng những cái sản phẩm mà trị mụn Thì à, đây là một sản phẩm mà à, giúp là làm sạch bụi bẩn là bã nhờn Loại bỏ dầu trên da cũng như là giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn à, Và ngăn ngừa các loại mụn như là mụn trứng cá, mụn viêm Thì nó cũng sẽ giúp cho da của mọi người nó giảm đi cái lượng mụn nhất định Đây, bị, da này đang bị mụn Đầu đen Đầu đen nghi mụn Hồi nãy Sơn có nói là dạo này bị mụn đầu đen hơi nhiều ừ cho nên là ờ, đây là cũng là một cái sản phẩm nó sẽ giúp loại bỏ những cái loại mụn đó luôn đó rồi trong một cái set này á, thì nó sẽ có uh, cái uh, cái kem ngừa mụn và cái gel trị sẹo luôn có nghĩa là ví dụ như mày uh, mày nghĩ là chỗ đó mày sắp lên mụn mày mày cảm giác được á, thì mày là bôi cái luôn đúng rồi đó. mày bôi cái kem này vô thì ờ, còn cái này là nó là gel trị sẹo thì có nghĩa là mày khi mà mày bị mụn rồi mà mày, mày đi nặng á thì mà bị sẹo á thì mày sẽ uh, bôi cái này lên thì nó sẽ giúp cho xe cái uh, cái cái cái thâm cũng như là làm giảm mờ thâm luôn đó rồi đồng thời là, là nó brand Việt Nam hả bé đúng rồi brand này là brand của Việt Nam uh, cái video trước á thì Tiên cũng đã review một cái uh, kem chống nắng của cái nhãn này rồi thì bây giờ Tiên uh, sử dụng cho chống nắng mà Tiên rất là thích cho nên là Tiên muốn kiểu phải thử những cái sản phẩm khác nữa thì thì mới mua cái sản phẩm trong ngắn ờ, hồi đợt mày đi uh, nha trang, đúng, rồi đúng rồi đó okay. đó rồi uh, tiếp theo là có một cái collagen này nữa thì nó sẽ giúp cho công dụng là thanh nhiệt giải độc là tăng cường chức năng gan cũng như hỗ trợ các triệu chứng sạm da nè sạm da là xem tôi nghĩ mày uống hộp không oh có là sao vậy nó sạm đâu đây là do chỉnh chỉnh hả tiên phải chỉnh lại cái màu nhưng cái màu máy bị hư rồi chứ không phải là yeah. không nhưng mà bây giờ tự nhiên cái nãy cái nó sạm chứ giờ ok nè mới uống một viên à mới uống một viên vô trời ơi uống viên vô mà vậy luôn hả bé hay quá cái sản phẩm này á, nó còn ờ, giúp cân bằng độ pH trên da nữa cho nên là rất phù hợp với ờ, những loại da nhạy cảm như là da của Tiên cho nên là mọi người Tiên highly recommend mọi người à, những cái bạn nào mà đang có phải điều trị mụn cũng như là đang sợ là phải lên bị lên mụn nhiều hoặc là có nhiều vết thâm đây là một sản phẩm cực kỳ phù hợp với mọi người luôn nha cho nên là tiến hành recommend tiếp theo cho mọi người giờ này khi nó chất favorite toàn là skin care thôi thì sao có make up nhiều nữa không biết sao nữa giờ này rất là thích cái cảm giác mà mình là một người rất là mộc mạc mà đẹp tự nhiên thì ừ. Vậy sẽ nét sẽ đẹp là được rồi mọi người, mọi người không có cần thấy đâu thì đây mọi người cái này hình như xin cũng review cho mọi người rồi luôn á ừ, ở trên rồi. Facebook hay Instagram này nọ không biết YouTube có nói chưa nữa nhưng mà xin rất thích cái này luôn ừ. tại cái này á là một cái dạng mà là all in one dầu á là ừ. kiểu dầu vừa dưỡng body dưỡng mặt dưỡng tóc này nọ nữa xin chỉ dùng chính đó là cho tóc thôi tại ừ. nó rất là thơm luôn mày thơm lắm luôn á ờ, tao biết mà. ờ đúng rồi tiên biết cái này mà ừ. cái này mình xếp lên người mình cũng được nữa da mình hôm đó mà có khô á thì mình ừ, để nó là dầu cho nên là mình sức giống như cái là này cũng dưỡng luôn cho mấy đúng cái rồi. cuticle stay chân của mình nữa mà thích nhất là dưỡng cho tóc ừ. Yeah. yeah. Dạ. Của brand là Nux nha mọi người Multi-purpose dry oil face by hair Yeah Uh, ok, sản phẩm tiếp theo là sản phẩm thứ ba của Tiên trong list uh, tháng vừa rồi là sản phẩm uh, Foreo Bare Mint thì sản phẩm này thì Tiên đã review quá là nhiều lần ở uh, kể cả trên YouTube cũng như là Instagram và TikTok rồi. Thì đây là một cái sản phẩm của nhà Foreo và uh, giúp uh, nâng cơ cho mọi người. Nó sẽ đi cái điện sóng từ bên trong nè. Khi mà mọi người uh, đẩy cái cái này lên cơ mặt vậy thì nó giúp cho mọi người nâng cơ cũng như là chống lão hóa. Uh, và đặc biệt á, là sản phẩm này có cái uh, anti file shop system có nghĩa là nó không có không nhược điểm đúng hả? rồi chứ phải à. <laughs> hiểu không ý là nó có có điểm sống từ trong này nó có Michael Curran là là là sống sống từ nhưng mà nếu mà đi á, thì nó sẽ không có bị uh, cảm giác cảm giác thì nó cũng hơi tê tê tê nhưng mà nó không phải là nó bị giật mà là nó là có cái sống từ này giúp cho cái mặt mày thon gọn hơn và nâng cơ đó chứ không phải là giật nha à, anh cái này giật quá à, <laughs> thường á thì mà không thường mình nếu mà mày đi spa thì mình sẽ thấy là có những cái máy như thế này đúng không mày mày làm mày làm face facial ừ, có mấy cái máy như thế chị đúng rồi đúng rồi đó. đó thì cái này nó sẽ tiết kiệm là mỗi lần thay vì mỗi lần mày đi spa thì mày có thể đi spa tại nhà luôn sử dụng cái máy Bermin này thì mày có thể kiểu nâng cơ tại vì độ tuổi của mình trở đi thì là mình cần nhưng mà có mọi người tiên 25 rồi đó xin ủa chứ mà không bốn mà cũng vậy à cũng sắp rồi không khác không, gì đó thiệt thế già rồi á hôm bữa tao có nghe nói là kiểu sao ta mình bắt đầu mình chống lão hóa từ bây giờ ừ. thì mình sẽ giữ mãi cái đúng rồi đúng rồi này. Đúng chứ rồi. nếu mà ví dụ như để 5 năm nữa mới bắt đầu thì là mình sẽ mãi mãi 30 thật ra là sau 20 tuổi á là là tiên nghĩ là dạ là, là, là là chống lão hóa là nên rồi á ý là mọi người cứ nghĩ là ờ, hai mấy còn trẻ mà chưa nhưng mà thật ra là khi mà mọi người người sử, dụng từ bây giờ thì mọi người sẽ thấy cái hiệu quả sau này Thôi à, mà ráng đi, bây giờ 10 năm, 20 năm nữa mình phải vẫn giống như em okay. <laughs> không okay, mà thì mọi yeah. người đi ra mặt một lần nói là cũng mấy triệu rồi ừ, mát lắm á ờ. cho nên là mọi người sẽ sử dụng cái này với lại cái để cái chai serum đúng rồi đó thì mọi người sử dụng cái combo này à, mọi người để cái này lên mặt trước mọi người thoa sau đó mọi người đi cái này thì là nó sẽ giúp hoàn toàn là serum đi kèm đúng không đúng nó sẽ có serum đi kèm với cái máy này luôn đây tiếp theo là một cái body lotion nha mọi người mọi người có dạo này Sen đang rất thích Love and Beauty Planet luôn tại vì là hôm trước Sen có mua nguyên một bộ set luôn ừ. là cái chai gội chai xả chai tắm với cái chai này luôn á ừ. thơm luôn á cái này là mùi kiểu đấy nó giống mùi dừa dừa á ừ. thì sức lên nó thấy nó rất là mịn trên da của mình luôn ừ. nhưng mà xài mấy cái này á tao thấy tao sẽ thiên về là tao thích cái mùi hơn tại vì á, tính ra thì cái nào dưỡng ẩm nó cũng sẽ cấp ẩm đối với ừ. ta tao cảm thấy là nó cũng tương tự như nhau ừ, ừ thì là quan trọng á là mình muốn thơm á cái người thơm á thì mọi người nên xài cái này thử với lại chung cái dòng này mọi người là uh, gội đầu á thơm thật sự luôn á ừ, thơm nguyên ngoài nhà tăng yes, nguyên gội đầu á mà là nó thơm bay ra bên ngoài luôn á cái này là tiên biết cái ờ. hãng này là từ nguyên tại vì nguyên nguyên mang một cái ờ. thùng qua luôn á mọi người <laughs> quá trời mùi yeah. khác dạ. nhau luôn tiên xong tiên xin cha xin thầy thử thì tiên rất là thích thơm lắm mọi người tiên rất là thích ừ. không mà thấm nhanh nha ừ. thấm rất là nhanh luôn á đặc biệt là okay tài cảm thấy dưỡng ẩm nào á cũng dưỡng hết có mấy cái nó sẽ sâu hơn nhưng mà ý là ừ. chính thì tao muốn nó thơm ừ, à, vậy để hả? cho vậy là mày thích mày thích mùi nhiều thích mùi thích mùi à. nhiều nhưng tại mà đôi khi có những cái nó mùi hơi gắt khi tắm á nên là tao quan trọng cái mùi thơm yeah, sợ. <laughs> mọi người sẽ giận không có thiệt á không có giỡn nha ba Ok rồi, tiếp theo của Tiên á là sản phẩm này cũng là mua bánh Thái luôn Mọi người này là quá nổi tiếng với mọi người rồi chắc đây, cũng không Ừ, đây nó cũng ừ. không cần giải thích nữa thì đây là sản phẩm của 3CE e. cái màu mà tiên sử dụng à, là màu rose beige đó cái màu này là tiên dạo này sử dụng rất rất rất là nhiều và cũng như là uh, giá giá thì cũng rất là Rẻ. ok đúng rồi nhưng mà uh, sản uh, gì đó cái chất lượng sản phẩm thì rất rất là tốt cho nên là cái lên màu nó rất tự nhiên luôn á à, người... thì xin thường sẽ đánh lố tay lắm thì tao thích kiểu cho nó quá là ngại luôn á ừ. xong rồi ra đường một ngày từ từ nó sẽ bay bớt à. nhưng mà này đánh nhiều nó cũng không bị lên lố quá là vẫn Đúng rất là rồi. tự nhiên với lại cái sản phẩm này thì dạo này đang rất là hot trên shopee cho nên nếu mọi người muốn thì có thể lên đó mua nha ừ. ok à, chứ mọi người cái cuối cùng có xem nữa là cái kem chống nắng nha mọi người cái này là Pure Shots của YSL à, ờ, đợt trước là xin dùng th dùng thử chung với lại cái serum Pure Shots ừ. ờ, cái đó thấy xài cũng đã lắm cái này á là cái kem chống nắng Airtin UV Defender cũng là 50 cộng nè mọi người thì như sẽ nói về skincare nhiều thì là mình sẽ kem chống nắng ừ. rồi biết hồi bữa ta nói chuyện với nguyên á mà là kiểu nguyên nói là người ta không phải giống như ta luôn ừ. thì tối nay hôm nay chị sớm đi làm mệt quá rồi sức kem chống nắng nữa <laughs> về nhà ngủ trưa ừ, về nhà ngủ trưa rồi qua nhà chị chơi rồi nọ nghe nó không phải là mình tới nào cũng khác mọi người xem bây giờ là con nữ công sở nha đi làm đàng hoàng nha sợ không sợ lắm mọi người cuối tuần cũng đi làm nha hồi nãy mới đi làm xong mới qua đây nè mọi người cái đó cái rất là mỏng luôn mọi người <laughs> nó không nó không có bị bớt dính ừ, đúng rồi hơi bớt dính cái mùi thơm tiên cũng quá đều đúng không đúng rồi có mùi thơm ok vậy là sản phẩm cuối cùng của tiên đó chính là sản phẩm này từ nhà fresh thì uh, focus ok thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà tiên mua được ở bên thái lan khi vừa rồi tiên vừa mới đi du lịch thái lan xong à, và đây là một cái sản phẩm mà tiên mua thử thôi tại vì cũng chưa có biết là sử dụng nó có I tốt hay không fresh. ừ à, nó nó cái cái dưỡng môi của nó nổi ha fresh cũng có một cái sữa mặt mà nổi lắm luôn á ừ. là cái sữa mặt mà là đậu nành á ừ. đó tôi xài cái đó lúc mà từ hồi có hai lận ừ. cái thời mà là rất là mê mỹ phẩm xài ừ. cái đó với lại fresh không, không cũng vẫn mê <laughs> nhưng mà hồi đó mê nhiều giữa mê mà là thật ờ. sự tìm hiểu mê Đúng luôn rồi. còn bây giờ mê là mê theo cái kiểu mà là cái gì cần á, thì sẽ mới tìm hiểu ừ. thôi rồi đó là kiểu giống như là thật sự là đam mê là tìm hiểu những cái mới ừ, thử những cái mới nọ còn bây giờ lười không có thử nhiều ừ, chỉ là cái nào ví dụ cảm thấy cần hay thích hay thú vị thì sẽ mới hoặc là cái nào mà mà hot lắm ừ, thì mới mua về xài thử thôi đúng không cái sản phẩm này thì tiên khá là thích tại vì ờ, nó giúp cho uh, cung cấp độ ẩm rất là tốt tại vì da tiên khá là khô cho nên là mỗi khi mà trong ngày mà da khô thì xịt lên hoặc là trước khi mà make up á, thì có muốn có một cái base uh, dưỡng ẩm á, thì tiên cũng xịt cái này lên để có một cái độ ẩm nhất định thì Fresh ờ, rất là skin care là ok luôn á yes. bạn nào hoa hồng cũng đã ừ, lắm đúng rồi à cái ví đó rồi có cái có cái hoa hồng ở trong luôn, luôn. thật sự và cái cuối cùng của Shen là Nguyên Đây Nguyên ơi Là, <laughs> là Nguyên đấy là thích <laughs> Nguyên Thế là bảy cái rồi Nói gì bảy gì, bảy gì đâu Nguyên Sáu nữa Sáu hả? Ủa hả? Ờ, cái cuối cùng có xe là cái đẹp, cái, cái kẹp mi <laughs> của Dear Dahlia nha mọi người Dear là, Dahlia là đúng không? Dear Dahlia à. Dear Dahlia là chết không? À. Dear Dahlia <laughs> Xin lấy cái này luôn á tại hôm trước á tiên cũng chỉ cho Xin xài nữa cái này là mình được brand tặng. tặng đúng rồi nhưng mà tiên nói xài thích lắm nên lấy xài tự nó bấm mà nó công thật sự luôn á công cả ngày ờ. luôn á tại đợt trước á Xin chỉ xài cái bấm của Kim Nghĩa thôi ừ <laughs> mà nó không có công lắm à, ừ. nhưng mà cái này nha rẻ hơn su nhưng mà su không bằng cái này luôn su mora không không? bán ờ. cái này là, ờ. là là là bán là... tao có thử cái đồ bấm có bán. của nhỏ em tao rồi ờ. nó không có sùa mua ra ừ nó không có cao tiên mua sùa mua ra tại vì tiên nghe quá nhiều Đúng rồi, mọi người khen dữ mọi lắm. người khen quá nhiều ok mua thử xài thử bảy trăm ngàn Hay đâu có lẻ đâu tao có xài cái nào mà là của nội địa trung á cái màu hồng à, mà ờ, bấm bấm bấm á cái đó nó cũng công thiệt nhưng mà nó hơi khó xài một tí à, nó dễ bị hư thôi ừ nhưng mà không cái này công lắm luôn á mọi người công thật mà công rất impressive luôn á nói chung là ừ. rất là rất là bất ngờ thấy bán nhưng mà mọi người có lên mọi người cứ lên thử uh, website xem thử tại vì cái này thì ở thị trường Việt Nam thì ở trong beauty box á tiên bữa tiên coi thì là không có bán cái này Thôi, mọi người xài chỉ là nghĩa đó <laughs> cho nên là uh, nếu mà nếu mà để tiên xem thử xem là nếu mà website của Didalia có bán thì tiên sẽ link cho mọi người Ok, vậy là đã hết cái uh, favorite tuần này của Tiên và Shane rồi Cảm ơn mọi người rất nhiều đã enjoy cái video xàm này Nói hơi uh, <laughs> Và uh, Shane có muốn đôi lời muốn nói gì không? À, thì chỉ muốn nói mọi người đó là chúc mọi người một mùa hè vui vẻ mọi người nha <laughs> Vậy hả? Ờ, hè mà đúng ờ, không? Hè, trời không nhớ tới hè, không có hè luôn á Mà nghe nói là mọi người nghỉ hè ít và đi học lại cũng khá sớm ừ. đúng không nên mong mọi người có thể enjoy được hết cỡ mọi người có thể cho mùa hè này ai có đi phú quốc thì mọi người ghé tiệm bánh bếp thót nha tại vì sắp khai trương rồi còn mọi người đi trong thành phố thì mọi người cũng ghé luôn nha tại có tới <laughs> mười dạ, dạ. mười mấy cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh lận nha mọi người không có PR vậy mọi người nhớ tới The Space luôn nha mọi người okay, sắp tới sẽ cũng sắp à, đúng rồi <laughs> sắp đúng rồi chị muốn nói đúng rồi vậy chị muốn nói cho mọi người là sắp tới sẽ có một cái brand khác mà là dạng một brand con của Queen Couture ừ. thì là sẽ có những cái bộ đồ affordable hơn nhưng yeah. mà về ừ mà về chất lượng và mẫu mã thì vẫn là những cái rất đẹp theo những size Shin thích ừ. và không phải là affordable thì là sẽ đi đôi với cái chất lượng khác nhưng mà chất lượng cũng sẽ rất tương tự với ừ. Queen Couture nhưng mà tại vì Shin thấy rất nhiều bạn luôn á nói ừ. với tao á là muốn mua lắm ừ. nhưng mà, mà không quá. nên ồ mắc quá nữa các bạn trôi cái vừa quay quá trời ừ. luôn nên là thôi có thêm một brand mới cho mọi người cùng ủng hộ luôn hai brand và sẽ có mặt ở The Space Yeah cho nên là mọi người hãy đón chờ cái project này của tụi mình vào tháng 8 nha Ok bye bye hẹn gặp mọi người trong à, video tiếp theo bye bye